toàn nên là các bạn ai đi qua video các bạn yêu quý ủng hộ mình thì hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt thì hôm nay ra 80 nhất to thì ra 87 về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu 1 và đít 4 bị câm rồi đó, đít 8 ngày hôm nay rất là rực rỡ các bạn nhé với ba nháy kép 88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 Hôm qua mình có bắt cho các bạn là bạch thủ vip 0990 thì ngày hôm nay thì 90 cũng đã nổ rồi. Đó, hơi đáng tiếc một chút khi cái đề chạm thì hôm nay chúng ta chưa ăn được thì chúng ta ăn được cái bạch thủ vip 90 thì cũng là khá là ok rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ ăn thông được cái cầu bạch thủ vip là sẽ nối lại được cái đề chạm để cho các bạn là à, tiếp tục về bờ an toàn nhá. Thì ngày hôm nay thì niềm vui cũng nhân đôi rất là vui khi mà ở video thì chúng ta cũng ăn bạch thủ lô và các thành viên ở nhóm tướng lương của mình những à, những anh anh chị em mà đã tin tưởng đã vào nhóm tứ nương chốt số kín thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với lại cả cái cầu lô ăn thông độc thủ lô 73 nó cũng đã nổ rồi đó Zalo thì cũng đang vào cái cầu đỏ rồi ngày hôm trước nữa thì chúng ta ăn trọn vẹn cả hai nháy lô ngày hôm qua chúng ta ăn độc thủ lô và ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn độc thủ lô tiếp thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé Zalo à, thì cũng đang vào cầu đỏ rồi và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để có thể là cho các bạn tham khảo lấy số về bờ này đấy cầu kéo đang rất là ổn định nên các bạn hãy tranh thủ vào nhóm nhé đó à, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi xét cầu kèo cho ngày mai này để các bạn tham khảo ở trên video à, các bạn tham khảo miễn phí ở trên video nhé ngày mai thì à, ngày <clears throat> ngày 13 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 3 và chạm 7 dàn đề rút gọn ngày mai sẽ có 77070 171 676 797 33 030 232 343 353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 mình à, kết thúc video tại đây chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé chào tạm biệt các bạn